Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi xin giới thiệu với các bạn à, ngôi nhà tổ 16 phường Ngân Nghĩa Hà Đông, Hà Nội Ngôi nhà có diện tích là 39m, mặt tiền 3m8 Đây hiện tại là tôi đang đứng ở trước mặt ngôi nhà đây Ngõ trước nhà là 2m rưỡi Ở đây các bạn có thể nhìn thấy Chỉ cách khoảng 20m là ra đường ô tô đi qua rất là tiện lợi giờ tôi sẽ đưa các bạn vào đây bên trong ngôi nhà ngôi nhà thì phía bên ngoài à, trước mặt được ốp bằng gạch à, 80 80 đây các bạn ơi nhìn này nó rất là đẹp à, phía phần cửa này là gồm có hai lớp phía ngoài là cửa sắt hộp sơn tinh điện bên trong là cửa gỗ gỗ ở đây của bọn tôi thì là khuôn thì là sẽ là khuôn trò và cánh thì sẽ là cánh dâu các bạn nhìn thấy rất là đẹp và đây tiếp theo đây là chính là phòng khách bên trong ngôi nhà thì sẽ chia làm hai phần phía ngoài sẽ là phòng khách đây đây tôi đang đứng đây đều đang làm bằng chất tình cao hết đây các bạn có thể nhìn rất là rộng thì bên trong là gian bếp tủ bếp ở đây thì bọn tôi sẽ là, là gỗ sùi nga ấy. sùi nga mặt bếp thì sẽ là đá granite và kẹo rửa ở đây sẽ là Inac 304 phía trong căn bếp này cũng rất là thoáng vì đằng sau chúng tôi còn có một cái cửa sổ này bên này còn khoảng 50 phân lưu không nên là nhà rất thoáng không sợ bị ám mùi đây các bạn có thể nhìn từ bên trong ra vòng vệ sinh tầng 1 thì gồm có một cái bẹ vòi xịt vòi rửa tay và máy bơm đây thì bên trong này và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên tầng 2 tầng 2 của chúng tôi thì sẽ chia làm hai phòng ngủ một phòng ngủ trước và một phòng ngủ sau đây hiện tại là tôi sẽ quay cho các bạn phòng ngủ phía bên trong rất là thoáng rộng rãi đầy đủ các cửa sổ đây. đây nhà vệ sinh tầng 2 thì bao gồm bệ bồn rửa sen vòi hương có cả máy hút mùi đây phòng phía bên ngoài các bạn có nhìn thấy là rất là thoáng cùng hai cửa sổ gạch đất nền thì bọn tôi là gạch 60 trên 60 giả gỗ à, hàng loại một hết về phần cầu thang thì mặt và cổ bạc của tôi là thiết kế rất là rộng ốp bằng đá granite đây các bạn có thể nhìn này về cái phần tay vịn này thì là của tôi là gỗ trò hay bây giờ tôi sẽ đưa các bạn lên tầng 3 tầng 3 thì cũng bao gồm hai phòng ngủ như tầng 2 thôi đây cũng một phòng trước một phòng sau đây tôi đang quay các bạn phòng phía sau đây rất là thoáng rộng rộng rãi vì bên này là phòng phía trước Cũng như vậy thôi Đây là nhà vệ sinh này Đây, tuần mình vào trong Đây là hàng inox loại một các bạn nhé Và đây là nơi cầu thang lên trên tầng 4 Tầng 4 thì bọn tôi thiết kế khác một chút Bởi vì là tầng 4 Bọn tôi sẽ để phía trong là phòng thờ Và phía ngoài này là chỗ để máy giặt và sân phơi thì Chúng ta vào cái sân thờ Cũng rất là rộng Thoáng này đây là ngoài sân dàn phơi rất là rộng rãi và thoáng nhà này là nhà hướng đông nam nhé các bạn rất là mát đầy đủ ánh sáng tôi xin ờ, nhắc lại một số thông tin ở căn nhà ấy. nhà diện tích 39m mặt tiền 3,75m thực tế xây dựng của bọn tôi là 40m giá chào của bọn tôi bây giờ hiện tại đang là 1 tỷ 650 triệu Với các bạn đã quay lại với kênh